Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn tiếp tục vay uh, tiếng 4 nha cả nhà Và hiện tại vị trí mình đứng là đầu tuyến 4 Thực ra thì đầu tuyến 4 thì nó sẽ hướng ra nằm ngay vị trí nút giao giữa đường DT 741 và tuyến số 4 Và thì uh, hướng này Chính xác là hướng này nha cả nhà Đi theo hướng này Thì đi hết cái cái đoạn này là uh, giao cắt với cái đường DT 741 Thì đó là đầu tuyến 4 Và tính từ uh, cái đoạn mà giao cắt đường DT741 đi vào trong đây tầm khoảng là 300 m nha cả nhà 300 hoặc là 400 m và xung quanh hiện tại xung quanh đất mà ở hai mép bên đường này số 4 này là đã được phân lô cũng khá là nhiều và rất là nhiều nhà đầu tư họ đã ôm ở đây rất là nhiều nhà đầu tư ôm ở đây nha cả nhà như vậy thì à, hiện tại nhà đầu tư nào mà muốn ra hàng trên tuyến số 4 này thì hãy liên hệ cho Toàn theo số điện thoại 0972 332 894 với điều kiện là hàng giá ngọt nha à, giá thị trường hiện tại đang đang được đao đao xuống cái giá mà chúng chúng ta có thể ra được chứ còn nếu mà đưa cho toàn cái à, giá mà cao quá toàn không có ra được thực tế là thị trường bây giờ nó đang đao giá rất là nhiều có rất là nhiều anh em gửi cho toàn nhưng mà giá cao quá toàn không thể nào ra cho dù có quay video được hay hình như thế nào hay là thường xuyên quay video cập nhật cho cả nhà và mình biết rõ ràng rõ ràng nha mình biết mình biết là khu công nghiệp sẽ làm và hiện tại đang được làm đang được cái cây nhưng mà giá bất động sản là giá chung giá giá thị trường chung cho nên đang được đau cực kỳ nhiều à, tầm khoảng là 50 phần trăm hoặc là có thể thấp hơn 50 phần trăm luôn cả nhà đó, cho nên là chúng ta có thể là bán để mà giải quyết cái dòng tiền à, giải quyết cái, cái ờ, việc mà chúng ta thiếu tiền ngay trước mắt thì chúng ta bán còn nếu chúng ta có khả năng giữ được thì chúng ta giữ cái này là toàn nói thật và thực tâm là là như vậy chứ bây giờ bán cũng không vui mà đưa giá cao quá thì cũng không bán được thực tế là như vậy và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong khu công nghiệp nha cả nhà và bây giờ chúng ta sẽ đi theo tuyến số 1 à, toàn xin lỗi đi theo tuyến số 4 vào bên trong cái chỗ cái cầu kìa vậy tuyến số 4 là một trong những cái tuyến được cho là dài nhất trong các tiếng. Tổng chiều dài là 8,2 km và độ giới là 42 m. Kết nối từ đường DT 741 đi đến vào khu công nghiệp Bigamex tức là đi đến nút giao đường 65 m nha cả nhà. Bây giờ cả nhà hãy vào xem thử là tuyến số 4 này đang thi công như thế nào và tiến độ như tới đâu rồi nha cả nhà. Hiện tại đầu tư á bất động sản á, thì cũng không ai nói trước được đâu cho dù làm kinh nghiệm nhiều như thế nào thì uh, khó mà nắm được cái uh, thị trường đúng thời ngay thời điểm đó ngay lúc đó rất là khó nha thì có một số người à, gọi là may mắn thì rút ra khỏi được cái uh, cái vòng gọi là ôm đất quá nhiều ờ, trong khi ôm đất quá nhiều nhưng mà lại không bán được cho nên nó bị lúng đoạn vào cái dòng tiền thì gọi là có một số người may mắn như vậy thôi còn lại đa số là 90 phần trăm là bị dính hết nha bản thân toàn cũng bị dính nhưng mà ít toàn có thể là xây sở được Đấy. cho nên là cũng không ai nói dối vừa kinh nghiệm thực chiến thì ờ, đầu tư lúc này mình lựa chọn cái, cái vị trí cũng như là cái tiềm năng thì mình mới ờ, mới mới, mới biết được và trong cái thời gian tốt còn thời gian ờ, mà hiện tại nó đang lúng đoạn như thế này kinh tế nó đang xuống như thế này thì cũng không ai nói nó hay được cho dù là uh, anh là cái thiên tài hay anh cái thực chiến thế nào thì đất nó xuống thị trường xuống thì nó vẫn xuống và anh bị dính anh bị ý, ờ, dính đất quá nhiều không rút được khỏi cái, cái cái thị trường nóng ngay thời điểm đó thì anh bị dính là chuyện bình thường như bản thân của toàn thì ngay thời điểm mà sốt và toàn là rút ra hết tức là không còn lô nào nhưng mà sau này thấy được những cái lô rêu á, thì ôm lại bắt đầu mới bị dính thôi nói chung cái này là, tham cho nên toàn cũng học được một cái bài học là à, chúng ta không nên tham quá tham quá thì chết rồi dầu nhanh quá thì chết cho nên chúng ta dầu chậm thôi câu này thì mình cũng hay chia sẻ với với em nên dầu chậm nữa cả nha. dầu chậm nó dầu nhanh quá cứ chết chết ngắt liền á không không không thể nào cứu được khó lắm vùng vẫy được một thời gian thì không biết là sau này như thế nào rồi bây giờ mình đi à, vào vấn đề chính thì trước khi à, đi vào đất thì à, xung quanh ở đây tất cả hai bên mép này này đây cả nhà xung quanh hai hai hai bên mép này nha đó tức là hai bên của tuyến số 4 đây bên này nữa ở đây là đều có những cái nguồn phân lô hết rồi thì toàn được biết ở đây đều có nguồn phân lô hết thì ai bán thì cứ liên hệ cho toàn nha số điện thoại là 0972 332 894 rồi bây giờ thì chúng ta nhìn lại cái à, hiện trạng tuyến số 4 hiện tại đây đang được ừ, làm như thế nào và dự kiến thì bao lâu nữa sẽ xong và hiện tại là tuyến số 4 này có đang được làm hay không hay là đang làm xong bó bó dưới chân như thế này chúng ta đi vào thực tế nha thì hiện tại mình đang đứng ở đây thì à, cái đoạn này là mình không thấy công nhân làm đúng không nhưng đoạn xa xa cái cầu kia thì công nhân đang làm và ở đây thì giải phân cách tức là cái cái quy cách của tiếng số 4 thì nó sẽ như thế này cái làn bên này đây là làn dành cho xe máy còn cái này là cái con lương cái này là con lương à, đây là con lương và cái này là cái uh, cái trụ đèn à, cái này là cái trụ đèn thì trụ đèn này thì uh, uh, hiện tại thì cũng chưa được lắp cả nhà cách đây video cách đây còn tầm khoảng 2 tháng 3 tháng mình có về rồi thì nó cũng đã làm được cái này rồi à, cái này lúc đó thì đang làm và bây giờ cũng đã hình thành rồi này còn trụ đèn này cả nhà là trụ đèn nhá trụ đèn đường á mà ho đồ đây bồng ho lên đây sau này người ta cũng sẽ đổ, đổ, đổ đất lên người ta làm như vậy thì à, làng bên này là xe máy làng bên này là dành cho xe công à, xe công chạy cũng như là ô tô chạy nha cả nhà và hướng chúng ta đang đi hướng là hướng vào khu công nghiệp này hướng vào khu công nghiệp rồi bên này cũng vậy bên này sẽ à, có một cái, cái gọi là cái công lương à, cũng giống như bên kia và cái à, người ta cũng sẽ đổ đất trồng hoa lên trên này và cái đây cũng trụ đèn đây cả nhà cả nhà thấy không ạ đây là cái hệ thống điện đèn này sau này nó sẽ đi sáng lên và làng này là dành cho xe máy và ở phía à, ngồi cùng đây là sẽ là cống nha cả nhà đây là cống thoát nước đây rãnh này cống thoát nước này đây và cả nhà biết lý do vì sao tiếng số 4 sẽ làm lâu hơn tiếng ờ, số 3 không thứ nhất là đồi núi nhiều cái thứ hai là những ờ, cái chiều dài nó sẽ cũng sẽ dài hơn cái thứ ba là cầu nhiều á tức là cái suối rạch đi qua ờ, các cái đoạn mà trong nhau với suối rạch rất là nhiều cho nên là tuyến số 4 này rất là nhiều cầu ba cầu bốn cầu lận cả nhà tính từ đây vô đây là tính là bốn cầu lận trong đó có những cái cái cái đoạn cầu mà à, lắp đất lại tức là mình thấy làm á qua cái đoạn kia xíu à tức là lắp đất lại thôi làm cái cái không không không làm thành cầu nhịp giống như kia nhưng mà làm bỏ cống rồi xuống rồi xong rồi là lắp đắp lại là coi như bằng phản lì luôn đó cả nhà thấy không ạ à? khá khá là bài bản đúng không ạ à? và đường nó làm như thế này thì chúng ta đã thấy là thì chúng ta cứ nên đầu tư hiện tại thì à, ai đang có dòng tiền á mà muốn bắt lấy bất động sản thì cứ mua nha cứ mua mua bình thường còn ai mà gồng được thì à, nên đỡ và mình xác định luôn là ở đây là thời gian là 5 năm đến 10 năm còn một hai năm thì thì chưa chưa chưa chưa xong đâu cả nhà còn lâu lắm chúng ta nên nhớ như vậy còn khá là lâu ở đây thì à, mình được biết như thế này có rất là nhiều cò vào trong này dạng như là là là ai thấy khách vào chạy vào ờ, chào đất này kia à, bán nhưng mình còn không thích cái cái theo cái cái, cái, cái cách đó mình đi làm marketing như thế này mình, mình tìm khách con này kia mình bán còn uh, khách người ta biết người ta muốn lên trên này họ tìm thì mình vô mình bắt cái giống như bắt bỏ lạc xong mình chào giá trên trên trời thì giá lên cao mình không thích mình làm uh, theo cái ờ, phương pháp làm sao cho nó gọi là vừa khoa học vừa đúng uh, gọi là đúng cái, cái, cái, cái tâm của mình nữa cả nhà còn mà làm bắt nháo thì mình không làm nên là bắt nháo thì, thì, thì trước đây làm một công ty thì mình cũng từng trải qua rồi có rất nhiều đội nhiều nhóm không chịu đi kiếm khách cứ ngồi ở ngay cổng dự án đó chờ anh em đi kiếm khách đã xong rồi khách biết chỗ rồi khách nó biết dự án rồi nó tới nó, nó, nó coi vậy là bắt xong rồi bán ngồi ờ, một chỗ mà ăn ngồi ờ, một chỗ mà hưởng thụ thôi chứ thì thì thì thì, thì, thì, thì ai mà chả làm được đúng không nếu như mà công ty 100 nhân viên 100 nhân viên được tập trung hết công ờ, dự án thì thì thì thì, thì hai biết mấy nhưng mà nếu tập trung hết dự án thì, thì chỉ có những người đi ngang qua đó người ta thấy thôi còn những người ở xa thì sao người ta thấy được phải có marketing được nha cả nhà phải lên lộn này kia cái này toàn nói à, à, ai ai làm thì thì, thì, thì tự biết tự nhột thôi chứ ngay cả toàn hồi xưa toàn cũng không bao giờ toàn làm cái việc mà đứng ờ, ngay cổng dự án hay cổng cổng ờ, của một cái, cái, cái đất nào đó mà bất bỏ lạc cướp khách của người ta thì cả việc đó mình biết khách đó là khách của người ta luôn á mình có số điện thoại luôn không thêm gọi không bao giờ gọi rồi đây mình đi vào ờ, tới khu công nghiệp ờ, tới cái cầu nha các nhà mình đang đi tới cái cầu nha cầu hiện tại đang làm và mình thấy hiện tại là đang làm rất là quy mô rất là quy mô nha ở đây cầu này cầu rất là lớn cho nên là làm thời gian làm khá là lâu thời gian làm khá là lâu và mình sẽ đi vào trong này đây là những cái video mà lần thứ uh, n đi ha chưa chứ một số lượng video mình vay tài chứng vốn này thì nó không chưa được uh, gọi là quá nhiều nhưng mà còn nó cũng đủ nhiều để cho cả nhà nắm thì đây hiện tại thì hiện trạng là công trình cũng đang làm đáng trại vẫn còn đây công nhân hiện tại đang làm bên kia rồi đây mình nhìn theo hướng đây hướng đây là hướng mình nhìn tha ra đơ tơ nha ra đơ tơ B41 là hướng này thì cũng đang làm á đá đất là đang đổ rồi cả nhà thấy không ạ à? và bây giờ chúng ta sẽ à, đi ra cái này là ông chú này ông à, bắt quả lạc này mình cực kỳ ghét luôn nha đó đây là mình vây thắng luôn này không làm hết chỉ có ngầu canh ở trong này thôi với mà bác Bà Lạc thì khách của mình mình vay video như thế này mình làm marketing như thế này khách là sau này vô bác Bà Lạc bán hôm bữa mình vào à, chú còn tướng là khách rồi chú chú hỏi thì lúc nãy mình vào chú còn tướng là khách rồi chú chạy vào rồi, rồi không không cho quay nữa cả nhà mình quay ở đây là được rồi ở đây thì à, ở đây thì công trình như cái nhà thấy này à, cầu thì cũng làm mà được cũng khá là là, là là nhiều rồi khá là nhiều nhịp công đoạn thì nó cũng à, thêm rất là nhiều công đoạn nói chung là bây giờ nó cũng lên nó sẽ là lắc chắc lắc nhắc này kia nhiều nhiều nhiều lắm và cầu hiện tại đang cũng đang được làm nha công nhân cũng đang làm nha cho nên là có một số thông tin nói là uh, tiếng số 4 uh, ờ, sao không thấy làm tại vì chưa lên tận nơi làm sao mà biết được có làm hay không đúng không ạ à? chưa lên tận nơi mà sao biết có làm hay không bây giờ cái video này cái nhà thấy hiện tại đang làm đúng không ạ à? đã được làm nha như vậy thì à, những cái thông tin mà thứ số 4 uh, ngưng chưa làm hay là ngưng tạm ngưng không làm là là, là sai nha sai hoàn toàn nha hiện tại đang được làm nha tại vì cái cầu này chưa xong cho nên là chưa có làm những giai đoạn khác mà đỡ mà cái cầu này xong á toàn nghĩ là chắc hết cái năm nay nữa là mới xong được cái cầu này tại vì đỡ mà làm được cái cầu cho cái cái tái trọng mà nặng mà xe công nhiều xe công cũng như uh, xe đã di chuyển qua lại không phải là đơn giản cho nên phải làm cực kỳ chất lượng làm rất là nhiều hiện tại thì hiện tại thì à, không có cho Toàn vào đổ quay nhưng mà Toàn đứng xa xa đây cũng được đó, Toàn đứng xa xa đây để Toàn xem thử là Toàn phóng to lên được không lâu quá rồi Toàn không nhớ cái à, cái cái cái à đây cái phóng to lên được đây để Toàn phóng cho đó phóng to lên được này đó cả nhà đó, dòng phóng to lên được nha đó, phóng xa này đó là cái nhà Thái nha hiện tại thì đang đang được làm như thế này cầu đang được làm các chú công nhân đang được làm ở phía xa xa kia phía xa đấy nha cả nhà thì toàn đang đứng cực kỳ xa chiếc cầu của toàn quay thì không biết là quay đi tới đâu và cái độ phóng xa nó như thế nào nhưng cả nhà cố gắng xem nha toàn cũng cố gắng quay thật tốt đó mà cả nhà nắm được cái thông tin và đây là những cái hình ảnh mà Hôm nay là ngày 15 nha cả nhà Hôm nay là ngày 15 tháng 3 2023 15 tháng 3 2023 nha Thì à, ghi lại những cái hình ảnh mà à, tuyến số 4 đã được làm Tại cái khu vực cầu Tuyến số 4 cầu đầu tiên Gọi là cái cầu đầu tiên của tuyến số 4 Từ vị trí này chúng ta đi ra đường Đơ Tờ với một tầm khoảng là gần 1 km Chắc tầm khoảng là 900 km Đầu tuyến số 4 nha Là 900 km nó tồn kim là cái vị trí ở đây nó tồn kim là cái vị trí ở đây và chúng ta sẽ đo là DTP41 à mạng của toàn à, hết rồi à, vẫn sử dụng được này tổng kim thứ tổng đo thứ là ra ngoài đó được bao nhiêu km ở đây là toàn không có internet nha tức là toàn hết 3G rồi cho nên là không ờ, không không nói được nhưng mà toàn quay đây này đây vị trí của toàn đây toàn xem thử đây là ở vị trí của của của của, của, của khách hàng của toàn đây là phần đang phóng cực cực đại nha tổng đang phóng cực đại để mà quay được cái đoạn bên kia nha lát là toàn sẽ chạy qua bên uh, phía bên kia của đường liên xã đất toàn sẽ quay cho cả nhà rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like và chia sẻ cho toàn nha thì toàn xin kết thúc cái à, video mà cái đoạn đầu tiên ở tại đây thì uh, toàn sẽ quay một đoạn ngắn nữa tức là tính từ vị trí này đi ra đường DTP41 là thêm một đoạn ngắn nữa để cả nhà cùng tham khảo và sau đó toàn sẽ quay cái video uh, từ uh, cái đường liên xã tức là cái đoạn nhà nhà và nhà phía bên kia đó, toàn sẽ quay đoạn đó toàn sẽ quay cái đoạn đó nha cả nhà và cho cả nhà cùng cùng cùng cùng theo dõi nha à, đoạn đó là đường liên xã đất cắt với đường à, tuyến số 4 này à, bây giờ toàn đi luôn ạ à. và cả nhà xem video thì nhớ xem nhiều tập nha toàn sẽ quay nhiều tập nha cả nhà